thank you chặn Hồng Trang I can. kế dặn Hồng Trang bạn Hồng Trang mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật